cô lúa xin lý chú có để cô mùa hai tôi tia mỗi chi hai chi son yo để chỉ muốn thiết bố chỉ ở đau cô chỉ mua cô cô nhắm nhó sao có sẽ dài cho cụ tia còn trong tia có dù chỉ đô cả lâu chúa họ ước kê giúp nên nó họ chia qua nên đó bao chúa vì bố con tôi cùng lòng chia thế đau có bao hai tiền của vô chúa ở ước kê số buồn nên đó vô chia và nên đó bao chúa vì vô có tu đua